Xin chào tất cả anh em Hiện nay đi ờ, chơi tài xỉu Thì tôi ờ, theo cái đánh giá của tôi và tham khảo từ một số anh em khác hay đi chơi tài xỉu Thì rất là sợ những cái máy phân âm Bởi vì như anh em biết ấy, trên thời gian ờ, vừa qua trên thị trường cũng xuất hiện những cái loại máy phân âm của tài xỉu nên bây giờ cái chuyện đi ờ, lắc của tay ờ, cái thì rất là khó bởi vì rất là sợ cái chuyện đưa máy phân âm vào xong rồi sử dụng những cái thiết bị quét ờ, quét nắp để soi xuyên qua nắp thì anh em cũng rất là sợ đấy là một cái mối lo cũng tôi hiểu cái điều đó và Hôm nay tôi muốn ờ, giới thiệu với anh em về cái ờ, bộ hột tài xỉu Thứ nhất là hoàn toàn không tang Tôi cam kết 100% là không tang Thứ hai nữa khi sử dụng cái bộ hột này chúng ta có thể lắc theo ý Điều thứ ba là chống được máy phân âm Coi là tôi đã làm ra cái bộ hột này và cắt âm, cắt tiếng toàn bộ của máy phân âm thì vẫn không thể uh, phân tích được âm thanh của cái bộ hột này về cái bộ hột tài xỉu này tôi gọi là hột nhẹ bởi vì sao khi lắc chúng ta không cần lắc mạnh tay mà lắc rất là nhẹ thôi thì tỷ lệ đi hoặc là ở nó sẽ theo ý của chúng ta khi chúng ta lắc bình thường thì nó sẽ theo tỷ lệ đi rất là đều giống như hột đua 5 năm chén tài chén xỉu thôi hoàn toàn không có tăng tích gì cả không nghiêng về bất kỳ một mặt nào bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem về nước muối cũng như là cục hít nó khác với lại những cái bộ hột 500 thì tất nhiên là bị dính bị hít Đấy. giờ tôi sẽ đưa cả hai bộ hột vào và tôi sẽ test con nước muối cho anh em xem đây anh em nhìn hột thì hột 500 dù là hột 500 nhưng nó vẫn nổi nhưng mà khi nổi thì nó sẽ bị dính vào nhau đây anh em nhìn ba hột 500 nó sẽ trụm vào nhau như này còn ba hột này thì nó sẽ đi rời tôi sẽ vớt ra và tôi thử qua 500 cho anh em xem khi anh em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 số điện thoại là 0844 555 559 và 0983 30 từ quý 2 Đó, ờ, bị rơi một hột ra ngoài à? tôi sẽ đây tôi sẽ thử qua cục hít này anh em nhé hột nam châm thì tất nhiên nó sẽ bị dính bị hít đây rồi còn hột này thì hoàn toàn không tang không dính không hít gì cả nắp hoàn toàn bình thường Đó, đây nó chỉ là cái cong cuộn hoàn toàn bình thường đã được tôi quấn ờ, một cái lớp băng keo và một cái lớp giấy gọi là chống máy soi giấy bạc hoặc là lớp chỉ Đấy, còn hột co tang hột nam châm thì bị dính bị hít đây rồi rồi tôi sẽ lắc thử cho anh em xem trước tiên nó đang là tài thì tôi sẽ lắc cho nó đi đều ở trên tài trên xỉu tôi sẽ lắc thật đều cho hột nó đi trên tài trên xỉu đó chén trước là tài bây giờ xuống xỉu rồi giờ qua tài ba bốn năm xuống xỉu xỉu 10 145 giờ lại qua tài 256 này giờ lại xuống xỉu 1 2 4 xỉu 7 giờ qua tài luôn tài 11 nhé giờ đứng một chén đây là khi chúng ta lắc bình thường như thế nói chung là nó khi đứng thì nó chỉ đứng một chén này thôi bây giờ tôi sẽ lắc xuống xỉu luôn cho anh em xem Đó, 225 xỉu 9 đó là khi ờ, chúng ta lắc bình thường còn bây giờ muốn giữ hột tôi sẽ giữ hột cho anh em xem đang xỉu chín này tôi sẽ giữ xỉu bây giờ là xỉu 10 2 2 6 giờ 2 3 4 này xỉu 9 này tiếp tục giờ 3 3 2 xỉu 8 bây giờ là 114 xỉu 6 giờ là 1 2 4 xíu 7 nào giờ nó qua tài tôi sẽ giữ tài 662 này một chén này 551 hai chén tài 11 663 tài 15 446 tài 14 146 tài 11 146 tiếp vẫn là tài 11 anh em này. 551 này, tài 11 này. lại là 146 anh em Bây giờ xuống à, xỉu xỉu 8 giờ lại qua tài tài 15 Đấy, xuống xỉu luôn anh em Đấy, giờ lại lên tài anh em thấy nào hột thì rất là ok đúng không